Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình có dẫn khách hàng đi tìm một lô đất để mà phân lô Trong quá trình dẫn khách hàng đi à, xem đất để phân lô thì à, khách hàng có tìm hiểu về Bicomax Đồng Phú cũng khá là nhiều Và bên cạnh đó thì à, trước khi mình dẫn tới cái lô đất này thì khách hàng cũng đã đi xem nhiều lô đất khác Ví dụ như lô đất mà mình bán là 1.000 mét vuông 500 triệu nhưng hiện tại khi mà khách hàng xuống thì giá đã đạt khác với cả nhà giá đã tăng lên là 600 triệu trên một lô giá đất khu công nghiệp BKMX Đồng Phú tăng hàng ngày nha cả nhà tăng hàng ngày và giá thay đổi hàng ngày và bên cạnh đó thì à, sau khi mà mình à, dẫn lô đất này thì mình có dẫn khách hàng đi một số lô đất khác nằm trên tuyến đường số 3 số 4 và một số đường vành đai 32m và cuối cùng khách hàng lựa chọn cái lô đất này để khách hàng xem kỹ và lô đất này khách hàng xem rất là kỹ nha cả nhà và vòng túi vòng tới vòng lui sau đó khách hàng ngắm cũng như là khách hàng đưa ra những cái nhận định của mình thì hiện tại mình và khách hàng cũng đang ờ, đi dọc theo cái ờ, con đường vi hoạch này sau là con đường 32m đi xuống bờ kênh đó mà tham gia cũng như là nghiên cứu ờ, vào lô đất thì mình cũng thông tin thêm vào lô đất này lô đất này là lô đất có hai mặt tiền là lô gốc nha cả nhà và một mặt tiền à, dọc theo con suối thì à, lô đất này có tổng diện tích là 3,5 hecta và giá bán là 4 tỷ trên một hát nha cả nhà 4 tỷ trên một hát so với thị trường hiện tại giá này cực kỳ thấp cực kỳ thấp và vị trí lô đất nằm gần sát đường 65m cách đường 65m chỉ tầm khoảng 500m thôi nha cả nhà nha cách đường 65m chỉ tầm khoảng 500m thôi và lô này là lô gốc nếu mà chúng ta mua thì chúng ta có thể là phân lô được tại vì tổng hai mặt tiền tức là tổng mặt tiền hai con đường thì nó đã là khoảng 300 mét vuông 300 mét dài nha cả nhà 300 mét mặt tiền con đường 32 mét tổng luôn cả hai bên và dọc theo bờ suối kia cũng khá là dài ạ à như khách hàng hiện tại đang à, đi dọc tới buổi xuống và nghiên cứu à, ở buổi xuống này sau này về tương lai thì Bigamax sẽ quy hoạch cũng sẽ làm à, à là cái vị trí như thế nào loại quy hoạch là công viên hay là như thế nào vào trong tương lai thì dự định thì à, sau đợt này khách hàng sẽ xuống mua rất là nhiều lô để mà phân lô ra và bán lại cho những khách hàng muốn đầu tư tại Bigamax nhưng mà không đủ tiền không đủ tài chính để mua những cái lô lớn nha cả nhà thì chính những khách hàng biết thông tin về Bitcoin nhưng mà không đủ tài chính mua thì có những khách hàng cá mập cũng như những khách hàng có những tài chính lớn hơn mua những lô lớn như thế này và sau đó phân lô ra và bán lại những lô nhỏ cho những khách hàng muốn sở hữu một lô đất tại Bicamac Đồng Phú và đây là một trong những chiến lược mà mình thấy rất là hợp lý cũng như là rất là hiệu quả vì sao ạ à? vì những khách hàng hay là những người quan tâm muốn mua đất tại Bigamex nhưng mà số lượng số lượng sao ạ số lượng diện tích cũng như là tổng diện tích nó quá lớn và những khách hàng tài chính yếu á thì tài chính ít á thì không thể nào mua được một lô đất ở tại khu vực Bigamex Đồng Phú đúng không ạ cho nên hiện tại bên mình đang cũng đang um, lựa chọn cái phía à, phân khúc cũng như là cái thị trường là phân lô ra phân lô ra những cái lô nhỏ ví dụ như tầm khoảng 300 mét vuông hay là 400 mét vuông sau đó à, lên thổ cư và bán cho tất cả những khách hàng đang có nhu cầu mua tại khu công nghiệp Bicomax Đồng Phú và như các nhà đã biết khu công nghiệp Bicomax Đồng Phú là một trong những khu công nghiệp mà hiện tại đang thu hút giới đầu tư cũng như là nhà đầu tư vào đây rất là nhiều hiện tại vào đây rất là nhiều nha cả nhà và như chúng ta được biết thì khách hàng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và đặc biệt là Sài Gòn à, khách hàng nhiều nhất là ở Bình Dương tìm vừa đây tìm vừa đây nha mua và mua luôn trên những mảnh đất mà những khách hàng chưa bao giờ đầu tư theo kiểu, kiểu công nghiệp như thế này cảm nhận là nó hoang quán lắm nhưng mà những người khách hàng này đầu tư một cách gọi là rất là mạnh tay nha cả nhà rất mạnh tay và mình rất là may mắn được theo uh, những anh chị đi trước như vậy thì uh, lô đất này có tổng diện tích là 3,5 hecta giá bán là 4 tỷ trên 1 h nha cả nhà à, chưa có thổ cư nó có là hai mặt tiền đường 32 mét hết và có một mặt tiền là con suối và mọi thông tin chi tiết của lô đất này thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 893